Thuật ngắn về cuộc phỏng vấn nhà sáng lập dự án Skyway, ông Anatoly Unitsky, diễn ra hôm 3 tháng 5. Từ bài này, các bạn sẽ biết có bao nhiêu dự án mục tiêu được lên kế hoạch trong năm nay, 15 giai đoạn phát triển sẽ kéo dài như thế nào và vốn hóa công ty sẽ ra sao sau năm và 10 năm nữa. Skyway Từ những năm tháng sinh viên, tôi đã có ý tưởng về phương tiện vận tải toàn hành tinh. Sau đó, từ OTC đã cho ra hệ thống vận tải đường dây, được biết tới như Skyway hay vận tải đường dây Unisky tôi đã giản lược cầu vượt vận tải OTC thành các dây đường dây, trên đó cho xe điện bánh thép đi. Văn phòng mới tại Belarus. Đây là tòa nhà 9 tầng với diện tích hơn 10.000 m2. Tại đây đặt tổng công ty kỹ thuật Unit Sky Technology, IN, của chúng ta. Tổng số chúng ta có 36 tòa nhà ở các nước khác nhau. Chủ sở hữu của các công trình ấy là các nhà đầu tư của chúng ta. Đó là tài sản chung, có được nhờ các khoản đầu tư đóng góp cho công nghệ. Đất vũ trụ, Tại nhà sinh thái Ecoco Smoldum sẽ sử dụng đất vũ trụ, gồm phần khoáng nhẹ và các khoáng lấp bởi mùn. Đó là mùn tàn tích từ than hay đá phiến. Trong than bùn có mọi thành phần cần thiết cho sự sống. Loại đất này nặng 500 kg mỗi mét khổi nhẹ gấp 3 lần đất thông thường, trong khi màu mỡ hơn cả đất đen. Các tuyến đường và vận tải. Tại Ecotechno Park đã xây dựng được 5 tuyến đường và đang xây thêm 2 tuyến nữa cho xe hạng nặng. Tại UAE đã xây được một tuyến đường dài 400 m và đang tiếp tục xây dựng hai tuyến đường dài 2,5 km. Trong thời gian ngắn, chúng tôi cũng đã phát triển được 12 model vận tải. Tất cả đó là các sản phẩm công nghiệp, nhà máy sản xuất. Chúng tôi đã kiến tạo hệ thống sản xuất mạnh mẽ và đã trang bị các thiết bị hiện đại. Tại khu sản xuất đã lắp đặt các cụm máy 5 chục và 7 chục với giá 1 triệu USD. Không doanh nghiệp nào ở Belarus có tổ hợp thiết bị như vậy. Nhà máy sản xuất này cũng được sở hữu bởi các nhà đầu tư của chúng ta các dự án mục tiêu đã đang tiến hành các giai đoạn đầu tiên về hoạt động với các dự án mục tiêu. Trong năm nay, chúng tôi sẽ công bố về một số dự án mục tiêu đang được thực hiện. Đó không phải là các dự án được lên kế hoạch cho tương lai, mà đó là các dự án chúng tôi đã đang thực hiện. Thương hiệu Skyway Unit Sky String Technology, in đó là công ty gốc. Skyway đó là nhãn hiệu thương mại của một sản phẩm nhất định, trong một giai đoạn phát triển nhất định. Dẫn động điện Skyway Khác với ô tô đi trên đường nhựa, phương tiện vận tải của chúng ta có thể chạy bằng pin sạc, mạng lưới tiếp điện hay dây. Nguyên tắc này mới chỉ được thực hiện ở chỗ chúng ta. Giai đoạn phát triển thứ 15 Trong giai đoạn 15, cần xây dựng tuyến đường cho thử nghiệm vận tải cao tốc. Để làm điều đó, đã có các giải pháp dự án và chính phương tiện cần thiết. Dự kiến giai đoạn 15 có thể kéo dài gần 2 năm. Tuyến đường vận tải cao tốc Chúng tôi đã bắt đầu thủ tục thứ hai để nhận cấp phép xây dựng tuyến đường cao tốc tại Belarus. Nếu bị từ chối, chúng tôi có các phương án nữa ở những nước khác, ví dụ, ở UAE. Nhưng tại đó giá thành xây dựng cao hơn. Khởi đầu vốn hóa. IPO đó chỉ là một trong các phương án vốn hóa. IPO cần làm để nhận được các nguồn tiền bổ sung, nhưng chúng ta có thể làm điều đó theo cách khác. Vốn hóa đã đang diễn ra ngay hiện nay, mặc dù chậm rãi. Sự vốn hóa mạnh sẽ bắt đầu khi chúng ta xây dựng các tuyến đường cụ thể. Tôi tin tưởng rằng, điều đó sẽ diễn ra trong năm nay. Các kế hoạch cho tương lai, sau 5 năm nữa, vốn hóa tập đoàn của chúng ta sẽ phải không dưới 500 tỷ USD. Sau 10 năm nữa không dưới 1.000 tỷ USD. Sẽ có hàng chục và hàng trăm dự án hoạt động. Chúng ta sẽ có nhà máy chuyên biệt cho các thành phần khác nhau của hệ thống đường dây. Chúng ta đã có công nghệ được hoàn thiện đủ để tạo nhà máy riêng biệt cho các phương tiện vận tải đô thị, vận tải hàng hóa và cao tốc. Những lời chúc tới các nhà đầu tư. Tôi xin chúc các bạn có sự kiên nhẫn trong chờ đợi. Các thời hạn trong bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào cũng mang tính tương đối. Cần xét rằng, đó là các dự báo, còn thực tế luôn mang tới những tham số điều chỉnh lớn. Điều quan trọng là sự kiên nhẫn và thấu hiểu,